Hello guys, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Bình Em Pro đây. Um, cảm ơn các bạn đã góp ý thì uh, thôi, lần này mình sẽ làm video về tiếng Việt để uh, phân tích cho các bạn thì chúng ta có th các thông tin về thẻ bài mới đây rồi. Đó chính là Phil, uh, ờ, Phoenix Phoenix Phượng Hoàng. Theo tiếng Việt là Phượng Hoàng. Chúng ta sẽ xem được cái thông cái cái cái, cái khả năng đánh của nó thực sự rất là ảo diệu. Với 4 Eli thôi nhưng thẻ bài đây là một thẻ bài legend mà mình nói là phải nó là khá là bá đạo trong cái mùa tới các bạn biết là uh, thông tin của cái bài này chính cái mục tiêu của nó chính là đánh đánh đơn tức là mục tiêu của nó là một các không phải đánh flash uh, dam giống kiểu cái những thẻ bài như baby dragon hay sparky tuy nhiên thì con này có một cái cái ờ, điều khá là thú vị là khi mà con quả trứng của nó không bị không bị quả trứng của nó không bị phá kịp thời thì quả trứng của nó sẽ nở ra một con phượng hoàng mới các bạn hãy cùng xem nhé thì thời, thời mình, mình không chắc là cái thời điểm cái thời gian mà để phá hủy con cái cái con uh, quả quả trứng của phượng hoàng là bao giây bao nhiêu giây nhưng mà mình nghĩ là nếu một cái một cái thẻ bài nào đấy như kiểu là Mipeka hay là Pekka chẳng hạn hay là Sparky chẳng hạn thì mới có đủ sức để giết để uh, phá hủy quả ờ, quả trứng của nó tuy nhiên thì các bạn nhìn thấy khi mà prince quả cái cái, cái, cái True Princess kia cần tới tận 4 năm tơn 4 năm hit thì ờ, vẫn đủ thời gian để tạo ra một con phun hoàng lửa mới đây phượng các bạn nhìn thấy là họ rất rất cũng rất rất rất nhiều thời gian đây tiếp theo là một cái ví dụ về có rất nhiều các youtuber họ đã upload update về cái video về con uh, con phượng hoàng này rồi nhưng mà họ kết hợp với lại những cái deck như kiểu là clone chẳng hạn clone chẳng hạn thì uh, cái bài này khá là bá đạo Đam của nó nó khá to Mình nghĩ là to so với lại uh, Mình không chắc là À, à để tôi xuống chút chút Mình có một thông tin về cái thẻ bài này Ở trên uh, một ten Đây một ten anh ta đã post thông tin về cái thẻ bài này Thì mình thấy là Đây với level 9 Đây thông tin của nó ở level 11 Chúng ta nhìn thấy là đam của nó là 242 242 khi mà nổ khi khi mà nó nổ gì thì chúng ta sẽ gây một cái lượng đam là 181 ở cái level 11. Các bạn nhớ là thẻ bài sẽ lên level 14 nhé. Còn đây là thẻ level 1 là level gọi là cân bằng tất cả các thẻ bài. Thì um, đây là cái đam của nó. Tuy nhiên mình nghĩ là cái lượng đam này nó sẽ bằng với lại Musketeer. Tốc độ của nó hình như là 0.9 còn nhanh hơn cả Musketeer nữa. Nhưng mà hình như là cái tầm bắn của nó thì nó là gần gần hơn Musketeer, Musketeer như 5.5 hay sợ gì đấy năm hai mười sáu gì đấy mình không chắc để mình chắc cái này rồi có rất nhiều thẻ bài mà mình thực ra là bây giờ nhiều thẻ bài thông tin nhiều quá nên là mình không nhớ được trên blog uh, của Soi Royal API sẽ có thông tin rõ hơn đây chúng ta có thể nhìn thấy nhá đam của máu của à, trứng của nó là 300 vì vậy là chúng ta mà không giết từ từ mình sẽ kiến nghiên cứu về cái phần quả của trứng này tại vì trứng quả trứng này sẽ sẽ, sẽ khá là thú vị tại vì là mình biết là thời điểm nào cần bao nhiêu giây để để để gọi à đúng rồi đây là thời điểm 4 giây nếu mà những con pk như kiểu là pk thì uh, uh, thì, thì thì nó sẽ đủ đam để giết được cái con quả trứng tại vì các bạn biết là đam của quả trứng này 300 thực ra là nếu mà đam như thế này thì mình nghĩ là mất uh, ba goblin hay là mini pk hay là vanki hình như là cũng đủ không là level 9 này level 15 Level 15 thì ba goblin vẫn là chưa đủ à, ba bốn ba goblin đủ Theo cái deck của mình mình nhớ là đam goblin là một tổng đam của nó là gần 300 mấy 4 giây cơ mà Thì mình nghĩ là đủ Nếu mà trong thời gian trước trong thời gian 4 giây của quả trứng đấy Nếu mà chúng ta không giết được không không không tổng đầu đam là 528 mà chúng ta không đủ ấy, thì chúng ta sẽ có một con phượng hoàng lự phượng hoàng mới đây máu của nó là 1700 ở level 15 à, level 15 đây các bạn quên mất level 15 chính là cái việc mà chúng ta sử dụng gương đấy đây là level 14 này chúng ta nhìn sẽ vào xem ừ, hai cái chỉ số này nhé level 14 là 480 180 thì Wizards cần không gian Wizards vẫn không đủ Wizards cộng với lại đây thì vẫn đủ nói chung thẻ bài này thì thực sự mình không nghĩ là nó sẽ nó sẽ làm phá vỡ meta mình thấy là thẻ bài uh, uh, Moon Moon là thẻ bài mà phải nói là thực sự là phá game anh em ạ thực sự phá game bởi vì cái thẻ bài này quá là kinh khủng Ờ, nếu các bạn chưa xem thì các bạn có thể xem lại các cái replay mà mình à, đã up ở trên kênh ờ, YouTube emiro cách đây vài phút thì các bạn sẽ thấy là cái quái cái con quái vật cái bài này quái vật thực sự luôn đúng là một thẻ le, thẻ legend chúng ta thấy là ngày xưa lúc mà mình nghĩ thẻ bài legend như kiểu Archer Queen hay là Archer Queen xuất hiện thì thực sự nó cũng phá game và bây giờ thì đúng nó cũng phá game như thật còn với Phoenix thì mình không nghĩ là nó sẽ phá game không nghĩ tại vì quả đam quả trứng của nó chỉ có mỗi 480 thôi nhưng mà nếu 480 mà phụ thuộc vào chỉ có đam chỉ có sự support của đam của preset tower ấy thì gần như là sẽ có một con đoạn phượng con phượng hoàng mới xuất hiện ok và đó là đây là thông tin và chúng ta sẽ xem vào xem tiếp nhé đây video dài chứ nhỉ 5 phút rồi mình sẽ đi qua một chút xem ở trong này nó sẽ hơi khó đây vâng, mới tuy nhiên các bạn để ý nhé khi mà công cụ hoàng lửa nó biến thành quả trứng mạnh thì tự nhiên là uh, cái cái ánh trụ nó sẽ bị chuyển hướng sang mục tiêu khác đây là lý do tại sao mà đôi khi để ờ, bài này sẽ gây một cái ờ, cái điều sự một sự, sự rất là khó chịu đối với cái game này cái lẽ ra mình nghĩ là không nên đổi hướng khi mà đã bắn được vào cái mục tiêu của đây là con phượng hoàng phải tính tiền nó không gây không, không, không làm cho cái game này bị phá vỡ nhưng các bạn thấy là khi nó khi nó chết xong rồi nó tự nhiên chuyển hướng thành con khác nếu mà trong trong cái tầm nhìn của của của của, của sát sao nó vẫn vẫn thấy đấy là còn một cái điểm nữa là các bạn thấy thì tự nhiên chuyển hướng này tốc độ và tốc độ của của của hoàng này thì nó là khá chậm mà khi mà tốc độ nhanh nhé tuy nhiên thì cái vùng cái vùng của nó chậm và luôn sẽ chuyển của nó chậm đây là một cái bài không phải là mình nghĩ là trong thời tới cũng không phải là một cái bài mới đấy cho mình hãy xem và tượng hoa và trứng của tượng hoa nó vẫn nó vẫn tồn tại nó tạo ra một tượng hoa mới kiểu big down vì tốc độ của nó chậm nó sẽ cuồng quay lại cái big down nó cũng cuồng vào nhóm kiểu cycle lúc cycle chúng ta cần phải tốc độ nhanh hơn thì cái big down với nó cái vài cái game replay các bạn về cái đồ họa của thẻ bài này thì cũng khá đẹp luôn anh em mình nghĩ là rất là đẹp luôn game này mình mình không chơi nhiều game nhưng tuy nhiên là mình đoán mình cảm nhận của mình là Terraria là một trong những game mà mobile mà thể đồ họa của nó rất đẹp và chỉnh chu các bạn hãy nhìn những họ, họ làm những con cái chi tiết của con mấy cái thẻ cái này nhé rất là tỉ mỉ luôn cái đường nét đây là những đồ vẽ từ trên Photoshop thôi tuy nhiên thì họ các bạn nhìn thấy là nó vẽ rất đẹp đây đây là Mont Moon Rồi cảm ơn anh em đã xem Thank you for watching